Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé Thì hôm nay mình có lên cho anh em một cái video hơi số vốn là 5M Thì với 5M này thì mình có thể giúp cho một người em này có thể lên được bao nhiêu nhé Thì mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cho người em này Bởi vì cái hoàn cảnh của em này có rất là khó khăn nhé Là mẹ em đấy là đang vào viện Với chi phí điều trị nó rất là cao nhá Nó lên là mấy chục, mấy chục triệu đồng ấy nên Nhưng mà em đấy lại không có vốn Không có tiền để vào viện phí ấy thì em đây cũng có nhờ mình và là em đi cắm cái xe với số vốn là còn 5M là anh giúp em hết mình giúp em để em lấy tiền để chi trả viện phí cho mẹ thì sau khi nghe được cái hoàn cảnh trên ấy, thì mình ờ, cũng có nhận lời mình cũng có nhận lời để mình ờ, giúp giúp cho em đấy nhá thì mình cũng giúp hết khả năng thôi anh em ạ giúp hết mình thôi nếu mà mình giúp không được thì mình sẽ lấy tiền của mình ra để bù lại cho em đấy nhá còn nếu mà mình giúp được thì anh em cho mình một like một đăng ký kênh thôi đấy nên anh em cứ yên tâm nếu mà mình chưa giúp ai thì mình cứ giúp hết mình còn nếu như mình không giúp được thì mình lại hoàn lại vốn cho tất cả mọi người nhé đấy thì anh em nào mà đang à, khó khăn đấy đang cần mình giúp thì cứ inbox cho mình chủ động inbox cho mình nhá số zalo mình có để trên màn hình thì anh em cứ inbox cho mình đấy vốn 1 m 2 m mình nếu mà nói về hoàn cảnh mà mình giúp được thì mình sẽ giúp đấy còn tùy theo hoàn cảnh mình sẽ giúp nhé tùy theo mọi tùy theo hoàn cảnh của mọi người này tùy theo từng người thì mình sẽ giúp nhé còn những anh em nào mình không giúp được mình chơi có kéo có thua ấy thì mình sẽ hoàn lại vốn cho anh em nhé còn những anh em nào kéo thắng ấy thì mình cũng mong là sau này anh em là cố gắng tập trung trong việc từ bỏ những cái cuộc chơi cuộc vui đi tập trung trong việc là một thứ hai nữa là à, tập trung lo làm ăn ấy để lo cho gia đình nhá đây là cái gì mình giúp tại sao mọi người hay bảo mình sao là anh lại giúp cho mọi người thì mình nói luôn là cái thời gian này mình đã từng trải qua rồi anh em nhé cái thời gian giống như anh em đấy là mình cũng từng trải qua nên mình giờ mình rất là đồng đồng hoàn cảnh với anh em thực sự với anh em là mình cũng chỉ muốn giúp cho anh em để khi nào ấy, anh em có thể gặp nhau ủng hộ cho nhau một cốc bia có hai cốc bia gặp nhau mời nhau đi uống bia hoặc là qua cửa hàng của bên mình có thể ủng hộ cho mình cái gì đấy về sau này đời còn dài anh em ạ nên là thôi thì giúp được ai thì mình cứ giúp nhé anh em nào mà đang khó khăn quá thì có thể inbox cho mình nhé. nói về cái hoàn cảnh thì giúp được thì mình sẽ giúp nhé. còn những anh em nào mà mình có giúp mà không được như mong muốn thì mình sẽ hoàn lại vốn cho anh em nó 100% mình hoàn lại vốn cho anh em nên anh em không phải lo lắng nhé đấy là những cái gì mình chia sẻ để cho anh em nắm rõ hơn thôi bây giờ quay về với chủ, chủ đề chính nhá Tiền tại số vốn của mình ấy 5M bây giờ mình đánh có gãy mấy tay anh em ạ bây giờ mới lên được 11M thì tiếng này mình vào lẻ nhá thế này là nhiều anh em sẽ bị lừa là cầu hai chất một lẻ hai chất một lẻ nhưng cầu này mình theo mình sẽ về lẻ anh em ạ dạ, ok đúng cái cầu lừa này là nhiều anh em bị lừa nhá anh em phải tỉnh táo trong cái cầu này nhá Ok, thế này mình vẫn hút như bình thường anh em nhá Số vốn mình đã lên 17M Thì hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức mình Xem nào mình sẽ thật tập trung Thật chú ý để soi ra những cái cầu kèo đẹp để đánh cho em này để em đấy có tiền mà lo viện phí nha em nhé tiếng này mới vào chẵn anh em này cầu đang nhảy một một nhá tiếng này mình vào chẵn anh em nhé. tiếng này vẫn lót tứ anh em ạ lâu rồi không lâu rồi không về tứ anh em nhé. lâu rồi không về tứ thì tiếng này mình lót tứ anh em nhé. rất là may anh em nhé, tiếng này mình vào tứ ra lại hút cả tứ anh em ạ thôi chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa anh em nhé. rất là may anh em ạ tiếng này mình lại kết tứ mình vẫn vào nhưng mà mình vào nhỏ quá anh em ạ đúng ra là mình cũng định vào mạnh tay đấy nhưng mà mình cứ thấy số vốn nó cũng đang nhỏ nhỏ nên mình cũng run thực sự với anh em là mình cũng run mình đánh thì đánh vậy thôi nhưng mà đây là mình đánh vào số lãi thì mình đỡ thôi chứ mình đánh vào tiền gốc thì mình cũng rất là run anh em nhá, nên là mình cũng không dám vào mạnh tay cái tiếng tứ đấy ở đấy mình tí đấy mình mình vào 5 m thì ngon quá anh em nhỉ tiếng này đi lẻ anh em nhá tiếng này mình đang đi theo cầu thôi cầu đang chạy một một thì mình cứ đi theo cầu anh em nhá mình vẫn vào tài nhá mình vẫn vào tài này vẫn lót là ba đỏ anh em nhé ok khúc tài luôn anh nhá khúc lẻ luôn nhá lẻ tài luôn anh em anh em nhá đấy còn những anh em nào mà đang uh, khó khăn quá ấy, hoặc số vốn nó nhỏ quá ấy, cứ chủ động bước cho mình nhá một là mình có thể chơi kéo giúp hai là cái mình kéo mình sẽ kéo giúp một một hai là mình sẽ cho anh em vào nhóm nhá thì khi nào mình like ấy, thì anh em à, đánh theo mình là được chơi theo mình thì hiện tại cái nhóm của mình là đang lên tới là gần 100 người anh em nhé mình có hai ba nhóm thì hiện tại là nhóm lên tới hàng trăm người đó anh em ạ À, nhiều anh em có hỏi là vào nhóm có mất phí gì không Mình nói luôn nhé, vào nhóm là hoàn toàn miễn phí nhé, không lục trước lục sau gì đâu Nhóm mình tạo ra nó chỉ là sân chơi để hội tụ các anh em là cùng hoàn cảnh về chung một mái nhà thôi anh em nhé Để chia sẻ thôi đấy cùng nhau làm sao cố gắng trong cuộc sống anh em nhé nên anh em cứ yên tâm nhiều anh em là cứ nghĩ là vào nhóm của mình là mất phí này phí nọ nên anh em không dám mình bốc cại mình nói luôn là không mất gì anh em nhé nên anh em cứ tự tin kể cả có vốn hay không có vốn cả vào trong để giao lưu học hỏi thôi vào trong chỉ gọi là để nói chuyện với anh em nữa không cần phải vốn chỉ cũng, vào được anh em nhé kể cả anh em nào có chơi hay không chơi cũng, có thể vào nhóm để nói chuyện nhá anh em nhé nên anh em cứ tự tin nhé không cần là phải chơi mà mới cần vào nhóm anh em ạ mà anh em kể cả không có vốn anh em muốn vào nhóm để nói chuyện với anh em, mọi người cũng được anh em nhé thôi khả năng là mình đánh một vài tay nữa mình dừng anh em nhé hiện tại bây giờ là số vốn của mình ấy đã lên là hơn 100 m nhá thôi khả năng là mình cũng ờ, xin phép là cũng ờ, dừng video tại đây thôi thôi anh em ạ số vốn 5 m mà mình kéo lên hơn 100 m là cũng quá tuyệt vời anh em nhé thôi mình cũng xin phép là dừng, dừng video chào tạm biệt anh em nhé